một lửng và ba lầu nha quý vị. Với căn nhà mình thì có một diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 16m. Và với hướng nhà là mình là hướng đông bắc phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch và căn nhà mình đây thì được nằm trong một khu giải khu phân lô, khu xây dựng đồng bộ này quý vị. Và đây thì đã có hai căn, một à, căn là em đang quay và một căn là đã xây xong và cũng như là đã dọn về ở rồi. Đây cái căn một trệt một lầu ở trong đây nha quý vị. Ở đây thì à, có hai căn nha mọi người. Với à, khu giải khu nhà lầu thì rất là tuyệt vời và rất là đẹp này quý vị ơi. Với căn nhà mình thì đang có mức giá bán là chỉ với hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng với những khách hàng nào thực sự thiện chí nha quý vị. Và căn nhà mình thì ở khu vực vị trí đây có đèn điện và cũng như là hệ thống camera và đường điện âm hết rồi. Với ờ, căn nhà xây mới và sổ hồng riêng và căn nhà này thì đã được gia chủ là hoàn công đầy đủ hết gia đình mình rồi nha quý vị Và một căn nhà xây thiết kế mới đẹp và chắc chắn cũng như là sổ hồng giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình Mua bán công chứng trong ngày đều được nha Với một căn nhà xây dựng với thiết kế rất đẹp và tuyệt vời nha quý vị Và được nằm trên một vị trí một con đường rộng lên đến khoảng 8 à, mét và một con đường hẻm xe hơi xe tải ra vào và quay đầu rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Và đây là khu vực vị trí à, con đường của nhà mình này. Đây và con đường thì uh, rộng rãi và thoải mái. Ở ngay khu vực bên ngoài thì à, cũng như là em đã review sơ qua về cái uh, uh, vị trí cũng như là cái con đường đi vào căn nhà mình rồi. Thì hai bên chúng ta sẽ có những các cái quán cà phê cũng như là những các cái uh, cây dây leo ở bên ngoài thì uh, rất là đẹp và tuyệt vời cho một cái khu phố. Cũng như là căn nhà mình thì được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân quận 12 nha quý vị. Và căn nhà hôm uh, nay thì gửi đến với một căn nhà một trục và ngay sát với lại mặt tiền đường Tô Ngọc Vân luôn và ngay sát bên với lại khu vực chợ ở đây thì à, chúng ta sẽ có một cái chợ Thạnh Xuân nha quý vị một uh, cái chợ khá là đông đúc và cũng như là một vị trí ngay sát với lại trục đường quốc lộ 1A và từ à, đường tô từ đường quốc lộ 1A thông sang đường Hà Huy Giáp luôn nha quý vị. Và với nằm trên trục đường của đường Tô Ngọc Vân đi vào, nhà mình thì chỉ cách uh, trục đường của đường Tô Ngọc Vân chừng cỡ khoảng uh, 3 đến 40 mét thôi nha quý vị thì à, với căn nhà này anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng công ty kinh doanh và buôn bán những cái mặt hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời cũng là một vị trí căn nhà mình thì à, nhà xây mới và rất đẹp nằm trên à, khu vực vị trí ngay sát bên lại khu vực quận gò vấp luôn nha quý vị ơi rất là đẹp và tuyệt vời và hôm nay thì em sẽ gửi đến tất cả đại gia đình mình là một căn nhà với đang có mức giá bán chỉ với hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi và căn nhà này thì xây dựng mới đẹp và thiết kế một cái mẫu phong cách mới này quý vị và gia chủ ờ, thiết kế có những các cái ờ, lan can và cũng như là những các cái ban công đổ ra bên ngoài thì rất là đẹp và tạo cho cái ờ, khu vực bên ngoài căn nhà mình rất là sang trọng và tuyệt vời nha quý vị. Và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng chúng ta di chuyển vào bên trong cùng tham quan nha quý, quý vị ơi. Một căn nhà rất đẹp và nhà mình thì với khu vực vỉa hè thì khoảng vỉa hè này rộng lên đến khoảng 3 mét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 một căn nhà xây mới sổ hồng riêng và pháp lý rõ ràng mua bán công chứng trong ngày đều được thì à, cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang cần mua nhà gấp và công chứng thì à, đây là một trong những sản phẩm tốt và nằm à, trên địa bàn quận 12 ngay sát bên với đường quốc lộ 1A và gần sang bên với lại khu vực quận Gò Vấp nhà mình thì chỉ cách bến xe ngã tư ga chừng cỡ khoảng một cây số mà thôi nha quý vị và di chuyển sang quận Gò Vấp thì chừng cỡ khoảng hai cây số nha rất dễ dàng và thuận tiện cho mọi gia đình mình như thế con em đi học hành cũng là sinh sống ở trên đây ở trên Sài Gòn và thành phố thì rất là tuyệt vời và căn nhà mình thì đã được gia chủ làm mua và tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế ăn gồm sau ghế khu vực đường sau phòng bếp đường trước thì ờ, chúng ta sẽ có khu vực phòng khách cũng là khu vực gara ô tô một căn nhà với xây dựng là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 16m và xây dựng một trệt một lửng 3 lầu với 4 phòng ngủ chính và có một phòng thờ cũng là 6 nhà vệ sinh và có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau đầy đủ hết nha quý vị. Một căn nhà xây mới rất đẹp và chủ nhà đã hoàn công đầy đủ rồi. Anh chị mua bán công chứng trong ngày đều được nha quý vị. Một uh, trong những siêu phẩm nhà đẹp nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp nha quý vị. À, sát bên quận Gò Vấp và đây là một căn nhà ở quận 12 và sát bên khu vực quận Gò Vấp luôn. Và khu vực phòng bếp thì à, được gia chủ là tặng gia đình mình với một bộ à, bàn ghế ăn sau ghế và có những các cái chất liệu tủ bếp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 hoặc là phòng để gia đình mình chúng ta sử dụng phòng hát cao kê thì rất là tuyệt vời với một căn nhà ngang 4m2 độ dài 16m và xây dựng mới một trệt một lửng và ba lầu với bốn phòng ngủ chính và có là đến à, à, 6 nhà vệ sinh và nhà mình thì à, có à, 4 phòng ngủ chính nha quý vị Đấy và ở lửng đây thì à, gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ cũng được Còn không thì à, gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng khách Đấy phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc ở khu vực phòng khách đều được nha quý vị. Một căn nhà với hướng là hướng đông bắc. Đấy và em xin nhắc lại là với cái ờ, căn nhà mình Đấy thì ở ờ, cô chú anh chị khách hàng chúng ta quan tâm đến căn nhà này và muốn sở hữu ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay trực tiếp về bên kênh nhà đất bên em. Nhà đất chiến thắng bán nhà quận Gò Vấp Tân Bình và quận 12 trên kênh hệ thống Sotobi chuyên bán những căn nhà đẹp và giá cả hợp lý thương lượng được trực tiếp với chính chủ một căn nhà nằm trên khu vực địa bàn quận 12 với hơn 6 tỷ đồng. Và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với 6 tỷ 400 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha quý vị. Và khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có cái à, khu vực phòng ngủ cũng là khu vực phòng vệ sinh. Nhà mình thì à, có phòng vệ sinh riêng và phòng ngủ riêng nha quý vị. Và được gia chủ làm uh, thiết kế với trang trí bên trong căn nhà mình cũng nhìn rất là đẹp và tuyệt vời nha. Bên trên trần thì à, sẽ được gia chủ đóng trần thạch cao và có hệ thống đèn led đèn chiếu sáng. Và khu vực phòng vệ sinh thì à, được gia chủ làm cửa là những cái chất liệu cửa nhôm xin pha, kính à, kính cường lực rất là chắc chắn và bền nha quý vị. Ở đây thì à, chúng ta sẽ có một căn nhà xây trước và căn ở lần bên cũng như là đang xây dựng thêm một căn nữa nha quý vị. Đấy, và khu trong đây thì có hai căn, à, một căn là ở rồi và một căn thì đang bán Đấy thì ờ, cô chú anh chị khách hàng chúng ta quan tâm đến ờ, cái căn nhà này Muốn sở hữu ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ trực tiếp ngay về bên kênh nhà đất bên em Để đi xem và sở hữu ngay cho mình nha quý vị Và đây là khu vực phòng ngủ đường sau, phòng ngủ số 3 Và mỗi lầu thì ờ, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha quý vị Đây với thiết kế cũng đẹp và trang trí rất là tuyệt vời cho một căn nhà với à, bề ngang là 4m2, độ sâu là lên đến 16m và giá chào bán chỉ có 6 tỷ 400 triệu đồng thôi. Một căn nhà hướng đông bắc như quý vị, nằm trên vị trí ngay trục đường của đường à, sát với là gần đường quốc lộ 1A. đại với à, đường đây là đường chính là đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 như quý vị. Với căn nhà mình thì xây với nhà mình thì được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng và ba lầu như quý vị. Với đầy đủ tất cả công năng cũng như là khu vực phòng khách, phòng bếp, và có 4 phòng ngủ chính, 6 nhà vệ sinh và có phòng thờ, phòng giặt, sân phơi. Đầy đủ hết nha quý vị và có phòng thờ luôn. Đấy, với căn nhà mới xây dựng xong và hoàn thiện xong thì có chú anh chị khách hàng chúng ta xem và quan tâm đến căn nhà này